Xin kính chào toàn thể quý đầu tư. và giờ đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ 13 đến 18 tháng 7 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết thì tuần qua là một tuần tăng giá khá tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường của chúng ta mở cửa có 5 phiên uh, ờ, 5 phiên thì có 4 phiên tăng giá, chỉ có một phiên giảm điểm cuối tuần. Tuy nhiên, cái phần điểm tăng giá này thì phần lớn là được đóng góp bởi mã cổ phiếu ờ, không mang tính chất thị trường đó là mã SAB tuần qua mã SAB tăng giá rất là mạnh kéo theo chỉ số tăng mạnh tuy nhiên phần lớn mã cổ phiếu ở trên thị trường thì lại không được tận hưởng cái ờ, hương vị tăng giá đó à, chúng ta có thể nhìn thấy phiên cuối tuần vn index của chúng ta giảm 8 điểm và phần lớn sắc đỏ thì chiếm ưu thế trong phiên giao dịch cuối tuần à, đối ngược với thị trường chứng khoán Việt Nam thì thị trường chứng khoán thế giới tuần qua lại chứng kiến một tuần tăng giá khá là mạnh đó và đóng cửa phiên cuối tuần trong sắc xanh bao trùm bao trùm sắc xanh rất là mạnh đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ có thể nói là thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thì đang phản ánh khá tốt cái bức tranh uh, bất định của nền kinh tế do vậy thị trường cũng tăng giảm khá là đan xen nó thể hiện cái trạng thái hoài nghi của nhà đầu tư và nó khá là khó khăn khi tăng giá còn thị trường chứng khoán thế giới thì hiện nay nó lại hoàn toàn nó tách rời với nền kinh tế thực đây điển hình là chỉ số Nasdaq của Mỹ chúng ta nhìn thấy đấy vượt qua cả đỉnh đợt tháng 2 đỉnh Covid thì chúng ta có thể hiểu là mà mặc dù Mỹ là một nền kinh tế bị tàn phá à, mạnh nhất nhé chúng ta biết là Mỹ bị tàn phá mạnh nhất đấy lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy tổng thống Donald Trump đeo khẩu trang thì chúng ta có thể hiểu là tình hình dịch bệnh của Mỹ nó đến mức như thế nào. Hiện nay Mỹ là đơn vị uh, có số người nhiễm nhiều nhất. Đó, 300 uh, 3 triệu 358 nghìn người nhiễm bệnh, 137.429 người người tử vong. Nguyên phiên ngày hôm qua 11 tháng 7 thì Mỹ có hơn 69 nghìn ca mắc bệnh một ngày. Nói chung là mọi thứ khủng khiếp dịch bệnh nó lan nước Mỹ kéo theo là nước Mỹ đóng cửa nền kinh tế từ 31 tháng 3 đến giờ vẫn chưa mở cửa trở lại hoàn toàn. Chúng ta nên nhớ là Việt Nam chúng ta chỉ đóng cửa nền kinh tế có 3 tuần mà đã ảnh hưởng rất là lớn nhưng Mỹ thì vẫn chưa. Nhưng Mỹ hiện nay thì lại đang sống nhờ cái ờ, nguồn ờ, cung tiền không giới hạn của Fed. Chúng ta có thể hiểu là nền kinh tế Mỹ hiện nay nó như một người đang hấp hối, đang thở bằng oxy. Chỉ cần dừng bơm tiền cái là sụp đổ thế nhưng thị trường chứng khoán của Mỹ thì hoàn toàn không phản ánh điều đó cái này thì nó cũng đang khá là mong manh điều tôi lo sợ nhất không phải là từ nội tại kinh tế Việt Nam điều tôi lo sợ nhất là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng khi kinh tế thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ bởi vì thị trường chứng khoán Mỹ đây cứ tăng leo đỉnh liên tục này đó tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng Nasdaq tăng từ 6.600 lên 10.800 gần gấp đôi chỉ trong vòng có hơn 3 tháng trời mà trong lúc dịch bệnh đang hoành hành nền kinh tế đang bị tàn phá ờ, một điều nó cực kỳ vô lý và với quả bong bóng này ờ, thì hoàn toàn khi sụp đổ nó sẽ rất là kinh khủng à, chắc chúng ta chưa quên là khi chỉ số Nasdaq sụp đổ ạ đây chắc chúng ta chưa quên khi chỉ số Nasdaq sụp đổ năm 2000 nó chỉ cần 3 phiên kéo chỉ số Nasdaq sụp đổ gần 40% từ 4.800 xuống 3.001 trong đó cá biệt có hai phiên giao động với biên độ trên 20% giảm đó. phiên cao nhất là giảm từ 4.300 xuống đến 3.100 27% một phiên nếu mà thật sự thị trường chứng khoán Mỹ khi Nasdaq mà uh, khi chỉ số công nghệ mà sụp đổ thì nó kéo biên độ 15 20% thì nó hoàn toàn lại quấn các nước khác vào vòng xoáy. Cái này thì là cái hiện tại thì tôi lo cho thị trường thế giới và lo chúng ta bị ảnh hưởng từ thị trường thế giới hơn là lo cho nội tại nền kinh tế Việt Nam đó. chúng ta biết ờ, và đặc biệt đây chúng ta có thể nhìn thấy là một sinh viên thanh niên của Mỹ này hối hận vì tham gia bữa tiệc Covid tức là chúng ta biết giới trẻ của Mỹ đợt vừa rồi có những cái sống nó khá là ảo nó tượng trưng ngay là cái như cái mạng xã hội Facebook của Mỹ nó quá là ảo và các công ty công nghệ của Mỹ tức là mời người tổ chức tiệc sau đó mời người bị nhiễm covid đến để xem ai ai bị nhiễm và kết quả cuối cùng thì anh chàng này là trả giá bằng chính mạng sống của mình đó ừ, cái này thì rõ ràng là chúng ta biết là ở một đất nước mà dịch bệnh có 300 triệu dân hơn 1% dân số nhiễm bệnh 137.000 người tử vong mà họ vẫn coi dịch bệnh rất là vớ vẩn không ra cái gì cả đấy là lý do và chắc chắn Mỹ sẽ phải trả giá nền kinh tế Mỹ sẽ trả giá rất lớn và rất sâu không hề đơn giản một tí nào cái dịch bệnh này tàn phá như chúng ta cũng biết tuần sau Mỹ sẽ bắt đầu công bố kết quả kinh doanh theo ước tính là kết quả kinh doanh quý 2 của Mỹ sẽ rất là tồi tệ ước giảm 44% có lẽ nó chỉ sau cái quý 4 đại suy thoái quý suy thoái của năm 2008 là 67% đây là ước tính nhá các bạn nhé còn thực tế chúng ta phải đợi báo cáo kết quả kinh doanh đã Đấy. tuần sau sẽ rất nhiều công ty uh, Mỹ Ờ, đặc biệt các công ty ờ, ngân hàng tài chính công bố ờ, JP Morgan này Bank of America này Goldman Sachs này à, Fra, này PepsiCo này Johnson Johnson này Abbott này Netflix này nói chung là dự bố kết quả dự đoán kết quả kinh doanh của Mỹ thì ngành công nghệ sẽ dự kiến giảm lợi nhuận là 8% lợi nhuận doanh nghiệp năng lượng thì ước giảm là 154%, lợi nhuận các doanh nghiệp tiêu dùng ước giảm 114%. Chúng ta biết là ước giảm 44%, lợi nhuận dự kiến giảm 44% mà chứng khoán thì cứ lập đi Đây là một trong những cái điều những quả bóng bóng của Mỹ đang được thổi đến mức kinh khủng và chắc chắn là bong bóng sớm muộn sẽ phát nổ thôi. Chúng ta chờ đợi thôi. Đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones nó cũng không nó khá hơn nát một tí tức là tuy nó có phục hồi tuy nhiên nó không vượt được đỉnh mặc dù tiền bơm ra rất nhiều nó phục hồi lên 27.800 không vượt được đỉnh bây giờ nó đang tích lũy ở 27.600 à, đang được hỗ trợ bởi cái kênh chen tăng giá này khi nào nó vượt qua 25.000 thì nó sẽ chính thức down chen thôi Nói chung là nếu nhìn mô hình của Dow Jones thì chúng ta nhìn thấy rõ đây là sóng xuống, đây là sóng phục hồi và chuẩn bị vào sóng xuống tiếp. Đấy, còn mũi Nasdaq là hơi ngáo một chút. Đấy, và đích đến tiếp theo của Dow Jones đương nhiên sẽ là vùng giá đâu đó quanh 15.500. Đấy, đây là tại đây là hỗ trợ. Lần trước thì cái ngưỡng hỗ trợ 18.300 đã phát huy tác dụng rất là mạnh mẽ rồi nhưng chắc lần sau nó sẽ không hỗ trợ được thị trường nữa. Đấy, lần trước 18.300 đã chặn đứng đà rơi thị trường kéo thị trường phục hồi trở lại nhưng lần sau thì chắc phải 15.400 mới chặn đứng được đà rơi của thị trường điều tôi lo ngại nhất chính là điều này khi thị trường chứng khoán Mỹ sau khi quả bong bóng công nghệ vỡ tan đó, nó sẽ kéo uh, hiệu ứng kéo các chỉ số khác của chứng khoán Mỹ đi xuống điều này hoàn toàn có thể gây hệ lụy cho chứng khoán Việt Nam nhưng các công ty công nghệ thì chưa công bố kết quả kinh doanh vào tuần sau các bạn lưu ý nhé do vậy là tuần sau vẫn có thể thị trường vẫn sẽ có thể ở trạng thái rằng co và các chỉ số công nghệ vẫn có thể là tiếp tục leo dốc nên thị trường của chúng ta vẫn có thể bình yên trong tuần sau đó là về thị trường chứng khoán Mỹ còn ờ, đối với tình hình dịch bệnh thì các bạn biết rồi dịch bệnh hiện nay vẫn đang tiếp tục leo thang diễn biến rất phức tạp toàn thế giới là gần 13 triệu người nhiễm rồi 568.000 người tử vong số người tử vong con số nó đang ngày một tăng cao có lẽ con số 1 triệu người tử vong trong tương lai nó cũng không có gì là xa xỉ cả số người nhiễm bệnh đang ngày một tăng mạnh à, trước kia chúng ta nhìn thấy là chỉ 90.000 người ca nhiễm bệnh một ngày nhưng mà trong một tuần trở lại đây thì lúc nào cũng đã trên dưới 230.000 ca như vậy có thể số người nhiễm bệnh trong thời gian tới sẽ tăng rất nhanh 6 tháng cuối năm 6 tháng đầu năm chúng ta có 13 triệu người nhiễm bệnh có thể là 6 tháng cuối năm chúng ta sẽ cấp đôi con số này nó phải rơi vào tầm 30 triệu người nhiễm bệnh và số ca tử vong chắc cũng tăng lên gấp đôi nó phải hơn 1 triệu người tử vong nữa còn đầu năm sau chúng ta không biết có vaccine hay không chúng ta không biết đại khái là dịch bệnh sẽ ngày một chết chóc và nó sẽ kéo theo cái ờ, sự đi xuống sụt giảm của nền kinh tế có lẽ là nền kinh tế toàn cầu hy vọng phục hồi theo hình chữ V có lẽ chỉ trong tưởng tượng thôi còn chắc chắn là sẽ suy thoái rồi mức độ suy thoái bao lâu và nặng hay nhẹ chúng ta phải chờ đợi thêm thôi diễn biến dịch bệnh và cách khắc phục thôi trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam thì à, xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán Việt Nam đang có cơ hội lớn có thể test lại đỉnh đó, quanh 1900 cũng là test lại đường MA 200 thôi có lẽ chúng ta biết rồi trong chen xuống thì thị trường vẫn hoàn toàn nằm trong chen xuống thôi dưới m 200 nếu thị trường thị trường hiện nay đang ở 870 nếu tuần sau thị trường test lên 900 thì nó tạo ra mô hình hai đỉnh để sau đó xuống tiếp thôi còn nếu không xuống luôn thì tôi cũng không biết cá nhân tôi thì khá là tin tưởng bởi vì những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt thường công bố và sớm và vào ờ, ngay tháng 7 này thôi do vậy là tôi hy vọng là với những kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp kết quả kinh doanh quý 2 tốt công bố sớm nó sẽ tiếp tục là trợ lực lực đẩy hỗ trợ viên index của chúng ta có thể test ngưỡng 900 một lần nữa trước khi đi về nơi xa đó. Tuy nhiên tôi không khuyến nghị quý vị mua thời điểm này nhé chúng ta không nên mua bán thời điểm này có lẽ thời điểm này nếu lý tưởng là nếu các bạn còn hàng thì canh để bán ra còn nếu không các bạn canh thị trường chúng ta test vùng 900 khi nào có dấu hiệu đảo chiều chúng ta bán xuống phái sinh thôi sớm muộn thì trường sinh Mỹ sẽ lại trải qua lần đột sụp đổ trong quý 3 và thị trường chúng ta chắc cũng khó tránh khỏi chắc các bạn còn nhớ lần sụp đổ thứ nhất rồi đúng không thị trường chúng ta từ 1.000 nhanh chóng rơi về sáu trăm rưỡi lần sụp đổ sau thì tôi hy vọng là Mỹ thì lập đáy mới còn Việt Nam thì không lập đáy mới đó là cái hy vọng à, còn bức tranh tổng thể của VN 30 thì chắc nó cũng không khá hơn VN-Index là mới. đấy nó cũng có cơ hội để test lại vùng 840 850 đây test lại khu M200 trước khi đi xuống tiếp thôi đó. Còn trendline hỗ trợ của nó thì cũng như vậy thôi 83X Nói chung là tôi kỳ vọng là Vần đi 30 nó test lại tầm 835, 840 trước khi đi xuống nhá Chúng ta ưu tiên là canh bán chỉ số chứng khoán phái sinh trong tuần tới Nếu thị trường lên đến vùng giá kỳ vọng Còn tuần qua điểm số của chúng ta được đóng góp rất nhiều Đây, bởi mà Sabeco Đấy, chúng ta nhìn đấy, Sabeco dựng đứng cả tuần, hai tuần nay hầu hết điểm số đóng góp bởi Sabeco Sabeco dựng đứng cả tuần luôn tăng giá rất là ngoạn mục từ 174 đóng cửa lên 206 rất là ngoạn mục Sabeco chúng ta biết rồi khối lượng mỗi ngày thì khớp rất là ít đó, nhưng mà do vốn hóa rất là to này ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số có lẽ chúng ta cũng không bàn nhiều về cổ phiếu Sabeco nữa nhưng tự chung lại thì là nói chung là Sabeco là ngòi nổ kéo thị trường tăng trong tuần vừa qua nhưng tuy nhiên phiên cuối tuần Sabeco có hình thành cây búa rồi chúng ta chờ đợi xem tuần sau Sabeco như thế nào và cổ phiếu nào sẽ thay thế Sabeco kéo chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục à, tăng lên thì chúng ta sẽ xét nhóm cổ phiếu trụ cột trong phần Y30 nhé. Trước hết là nhóm cổ phiếu họ nhà VIX. VIX thì tuần qua đứng im bất động, chúng ta cũng chưa nhìn thấy xu hướng gì của VIX cả nhé. VHM tuần qua cũng gần như là một phiên tăng giá, ba phiên đi ngang, một phiên giảm giá gần như cũng không biến động quá nhiều. Nói chung nhóm cổ phiếu hộ nhà VIX thì chúng ta tránh xa nhé. Thời điểm này tôi không khuyến nghị quý mua cổ phiếu nào hết. VRE cũng tương tự vậy thôi. Nói chung nhóm cổ phiếu họ nhà VIX tuần qua gần như đi ngang không đóng góp nhiều cho VN Index đâu. Vinamilk chúng ta cũng có thể nhìn thấy tăng được phiên đầu tuần sau đó đi ngang cả 4 phiên giảm nhẹ. Nói chung cũng không đóng góp nhiều vào VN Index tuần qua đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng thì Vietcombank đi ngang cả tuần rồi BIDV tăng tuần qua BIDV tăng khá mạnh nhá từ 39 lên 41 cũng tăng được 5% cũng không được quá mạnh à, cũng đụng MA200 rồi có lẽ BIDV sẽ đảo chiều đi xuống trong tuần tới thôi giờ này thì chúng ta không còn cổ nào rồi CTG tuần qua tăng khá là tốt tăng từ 22 lên 238 24 Tuy nhiên có lẽ đó là tất cả gì CTG làm được nếu CTG tiếp tục tăng thì lên đến vùng 25 sau đó đảo chiều đi xuống tạo mô hình hai đỉnh thôi giờ này không phải là giờ lúc chúng ta giải ngân nhé các bạn còn hàng thì canh mở bán ra thôi VBank tuần vừa qua tăng nhẹ TCB thì cũng gần như đi ngang thôi STB cũng vậy tăng được phiên mạnh đầu tuần sau đó 4 phiên còn lại đi ngang tiệu chung lại thì các cổ phiếu banh và các cổ phiếu họ nhà VIX là không kéo thị trường đi lên hay đi xuống gì cả còn mình má SAB là kéo đi lên mạnh thôi GAT tuần qua cũng tăng nhưng tăng không quá mạnh nói chung là GAT thời điểm này thì cũng không có quá nhiều hy vọng đâu GAT thì vẫn hoàn toàn nằm trong chen giảm giá thôi PLX tuần qua cũng đi ngang Hòa Phát tuần qua cũng đi ngang không có gì biến động mặc dù kết quả kinh doanh quý 1 đã công bố rồi khá là tốt thế giới di động tuần qua cũng đi ngang thôi PNG cũng vậy cổ phiếu Việt Nam Airlines cũng vậy đi ngang thôi VGC thì hoàn toàn đứng im luôn không biến động gì cả có lẽ là chờ để rơi thôi Tiệu chung lại thì đa phần các cổ phiếu trong nhóm VN30 tuần qua là đi ngang nhá. Đầu tuần tăng, cuối tuần giảm. Còn ờ, có một số cổ phiếu chứng khoán thì có lẽ là tăng được một chút. Mansa này. MSN cũng đi ngang. Cổ phiếu chứng khoán tuần qua HCM thì cũng coi như đi ngang tăng giảm nhưng mà vừa chưa cổ tức xong một 10%. SSI thì ờ, chuẩn bị chia cổ tức. Đó. SSI cũng đi lên một chút. SSI thì đang tiệm cận. Có lẽ là đã SSI thì là cổ phiếu đang có mô hình khá tốt nhé. Chúng ta chờ đợi xem trong tuần SSI bứt pha không. SSI đang tích lũy theo mô hình ờ, tam giác tiếp diễn. Chúng ta chờ đợi sự bứt phá của SSI xem liệu SI có dẫn dắt được thị trường vào nhịp ờ, tăng giá mới đo lại đỉnh hay không cổ phiếu SI thì vẫn đang tiệm cận cái vùng 19 ờ, năm này Đấy. tuần sau nếu SI bùng nổ có thể bùng nổ lên phía trên này thực ra SI trong nhịp vừa qua tăng giá rất ít Đấy. tôi kỳ vọng SI sẽ bùng nổ lên được vùng 18 20 này có lẽ chúng ta chờ đợi xem kết quả như thế nào AI thì vừa công bố là chuẩn bị chốt ngày chia cổ tức nhé Tự chung lại thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta là tất cả các mã hiện nay vẫn đang đi ngang. Đấy, gần như không có dấu hiệu gì cho thấy là bứt phá cả. Nếu tuần sau một số mã trụ cột tiếp tục được kéo lên, ví dụ như Sáp hoặc là Vinamilk hoặc họ nhà VIX tham chiến thì có thể kéo được VN Index của chúng ta đi lên được uh, ngưỡng là 900 trên 900. Tuy nhiên đó cũng là vùng để chúng ta canh bán thôi. Thời điểm này tuyệt đối không canh mua quý vị nhé chúng ta canh tôi nhắc lại chỉ số vn index của chúng ta nếu test lên được 900 nó cũng tạo ra mô hình hai đỉnh sau đó đi xuống thôi các bạn đặc biệt lưu ý nhé chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đang hoàn toàn đây là sóng hồi sắp kết thúc rồi và nếu nó vượt qua 25.000 nó sẽ vào sóng đào rất là mạnh còn riêng chỉ số Nasdaq thì nó là quả bong bóng rồi chúng ta không tính nữa vượt cả đỉnh mọi thời đại rồi vượt cả đỉnh đợt trước ờ, dịch giữa các kiểu rất là xa đấy vượt đỉnh 12% so với cái đỉnh lịch sử ờ, trước Covid thì nó rất là khủng khiếp. Nói chung là ừ, nếu mà khi kinh tế Mỹ đang tăng trưởng cơ, đấy, nó vượt đỉnh như này thì chấp nhận được, còn kinh tế đã suy thoái rồi. Chắc chắn suy thoái quý 1 là âm 5% rồi. Quý 2 dự kiến ờ, Mỹ sẽ âm GDP tầm 4-50% mà lại còn vấn tăng trưởng được vượt đỉnh thì tôi chịu. Đây chỉ có thể một lời giải thích là bong bóng thôi. Và quả bong bóng thì sớm muộn nó sẽ vỡ thôi. Khi nó vỡ thì nó kinh hoàng lắm. Là bình thường đó và chúng ta lưu ý là hiện nay tôi lo ngại nhất là thị trường chứng khoán Mỹ vỡ sẽ kéo theo thị trường chứng khoán Việt Nam chứ tôi lo không lo cho nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam vì sao vì hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam nó cũng ở trạng thái đắt thì không phải đắt nhưng rẻ không hẳn là rẻ nó là bình thường tuy nhiên là tuần tới chúng ta vẫn hy vọng là nếu thị trường được kéo lên tranh thủ là đang hưng phấn ở thế giới thì chúng ta tranh thủ bán nhé cá nhân tôi thì đánh giá là bán thôi Đó. Nếu thị trường uh, chứng khoán vn i30 kéo lên quanh 840, hiện nay đang 809. Còn tôi không biết là có kéo lên được hay không. Đó là những uh, quan điểm phân tích nhận định thị trường của uh, kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.